ê chú em hả à, gì vậy đi du lịch mà sao ngồi buồn vậy mới bị bồ đá trời tưởng gì tôi dẫn chú em á đến một nơi này đảm bảo chơi xong em quên luôn mình từng có bồ thật không thật quên luôn người yêu chắc chưa chắc quên người yêu cũ làm lại cuộc đời đi đi theo tôi run Just now feeling cause I'm on the sao chú em mới chơi mấy cái trò đó xong chú em thấy sao quên được người yêu cũ chưa thật sự là không nhớ người yêu cũ là ai luôn mời đẹp <laughs>